đối với những thế hệ 6x, 7x như chúng tôi thì cái cái ký ức về trung thu thì nó đặc biệt, nó cực kỳ đặc biệt. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ là bao giờ cho đến trung thu, trái hồng, trái bưởi đánh đu trăng rằm một cái thời kỳ gian khó đồ chơi thì ờ, rất là ít đến cách ờ, trung thu khoảng một tháng thì đã bảo nhau là cả bạn trai bạn gái là bảo nhau là tích cóp lại hạt bưởi lại để coi là bóc ra trắng nõn nha sâu vào một cái dây thép thế xong rồi phơi phơi cho nó khô để đến đêm trung thu là sẽ mang ra đốt trung thu thì trước đấy khoảng một tháng thì chợ hàng mã đã họp rồi và chúng tôi là gần như ngày nào cũng có mặt cứ ăn cơm xong tối đến là đám trẻ con có con trai con gái có rủ nhau ra bởi vì nhà nhà tôi ở gần ngay đấy mà ra đi đi chơi hàng mã mà thực ra là chỉ để đi đi xem thôi chứ còn đúng ra là không không có tiền để mua cái thời kỳ bao cấp nó khó khăn quá ra ngoài đấy nhìn thích lắm màu sắc đủ các loại màu sắc mặc dù rằng là cái đồ chơi nó rất là đơn giản nó chỉ là đồ chơi của các nghệ nhân của Hà Nội họ tự làm các làng nghề họ làm họ mang đến họ bán cái phố Trung Thu Hàng Mã thì ấn tượng nhất là cái tổ thủy bằng sắt, cái tổ thủy bằng sắt sơn và cái cái giỏ con thiên nga ấy, bằng bông. Đấy, cái giỏ đấy thì năm nào bố mẹ cũng mua cho một cái giỏ đấy và một cái đèn ông sư. Ngày xưa nó thiếu thốn lắm, thế đâm ra là uh, cái gì cũng quý. ba bốn số nhà bên số chẵn là tập trung vào đấy là làm một cái mâm cỗ ai có cái gì mang đến góp quả bưởi này có hồng này có bánh nướng bánh dẻo và à, có một cái đầu sư tử để chính giữa đấy ngày xưa khó khăn thế là cứ góp mỗi người một quả bưởi mang đến làm một con chó bông to đấy thì mất khoảng ba bốn quả đấy thế nên là vui lắm trẻ con cả cái khu đấy là tập trung phá cỗ cùng nhau chính vì là nó thiếu thốn cho nên là mọi cái đều quý trung thu cái đồ chơi là chơi cùng nhau này rồi cùng nhau chuẩn bị này cho nên là nó nó vui lắm trung thu của thiếu nhi nhưng nó cũng lại là cái mối gắn kết cộng đồng của cả người lớn nữa chứ không chỉ riêng trẻ thơ đâu bởi vì là cái sự quan tâm của người lớn nó sẽ tạo nên một cái vui hơn nữa cho trẻ thơ